thế này thì bà con chỉ cần khoe à, qua một đến hai lần hai ba lần thì đất à, sẽ tơi lên thôi trước tiên chúng ta đánh bề mặt thì đã Đấy, vì cỏ dày noticed. giặt rồi nó lâu quá đúng tới thế thôi cái này vun chết bỏ đi mất là tôi rồi ngay rồi vâng rồi đấy đi mà hai ba lần nó tới hẳn luôn mà không có vun chết bỏ như tôi nhiều nó không có Thế vâng. chỗ chân anh là mới đi hai lần nó tơi như thế rồi. Đây là mình nhiều cỏ. Vâng đúng rồi. Cỏ nó bám nhiều quá. Dạ Máy dầu thì có 1.3 thôi Vâng Để cho anh đi thử đi Anh trên hướng anh không còn bóp đâu thả ra mình đi thôi bạn căng căng lên đi bạn cái căng lên dây lên anh muốn sau anh sẽ tì nó xuống ở đây cỏ khá là nhiều thì chúng ta nó từ máy đủ cái đất luôn đất bùn sang đất cứng phải phết